còn một điều này nữa này là có rất là nhiều bạn mấy năm nay thì ờ, inbox với cô cô hay check inbox thì có rất là nhiều bạn có những vấn đề như thế này bạn hay nói là cô ơi em có con nhỏ cô ơi con em còn nhỏ quá em không có thể nào bỏ con mà em đi học được con em còn nhỏ quá không ai giữ nhưng không đi học học được đấy rồi trước giờ em chưa có làm một cái được một điều gì đấy nghĩa là phụ nữ mà chỉ biết ở lấy chồng xong rồi sinh con ở nhà cơm nước quần áo dọn dẹp nhà cửa hết tôi nghĩ là mình không có đi làm mình chưa có một cái thành tích gì á à, mình chưa kiếm được tiền như là những cái cô gái khác đi làm mà có đồng lương hơn 5 triệu thì cũng cũng là cái cách là mình có thể có khả năng kiếm tiền 3 triệu thì mang về thì đấy cũng là cái mà mà mình cái uh, khả năng kiếm tiền của mình nghĩa là, là mọi người nói là tâm sự rằng mình chưa có khả năng đấy chưa có một cái thành tích gì gia đình chưa cảm thấy rằng mình có ý nghĩa đấy mình cảm thấy như vậy mình cảm thấy buồn à, cô sẽ nói về cái việc mà các bạn nói là mắc con nhỏ vì con mà mình không thể đi học được thì cái suy nghĩ đấy đối với cô nó không hợp lý là vì sao là vì phụ nữ của mình á là mình là người mẹ thì con cái lúc nào mình cũng đặt lên hàng đầu không có nghĩa mình hy sinh sự nghiệp khả năng mình ra ngoài mình học hành mình kiếm tiền ngoài xã hội để ở nhà mình lo cho con thì có nghĩa đó là mình vì con vì đối với cô con cái nó là động lực chứ nó không phải là áp lực nên mọi người đừng mang con ra đừng mang con nhỏ ra để mà giống như nó là nó là một cái gì đó cản trở cái sự nghiệp cái cuộc đời của mình cái cuộc sống của mình nó nó không có hợp lý đúng không mọi người đó vì con mà mình không được phát triển sự nghiệp vì con mà mình không kiếm tiền được không không phải là như vậy phải nói là như vậy này vì con đó là động lực để mình kiếm tiền vì con nếu thực sự các bạn vì con thì mình phải đi học có cái nghề nếu như cái nghề đó mình thực sự yêu thích và cái nghề đấy mình có thể kiếm ra được tiền thì nói đúng hơn là vì con mình phải đi học có cái nghề sau này đó mình học xong cái nghề đó nó kiếm được tiền và mình lo cho, được cho con thì nó sẽ đúng hơn nên các bạn hãy bỏ luôn cái suy nghĩ là vì con mà tôi không đi học được vì con mà tôi không thể nào mà gây dựng sự nghiệp riêng của mình được thì nó không có đúng tội nghiệp cái đứa con của mình theo cô là như vậy cô cũng có con ngày trước cô cũng chật vật à, sức bức sang bang cuộc sống rất là khó khăn khi khi mà một mình phải nuôi hai đứa con nhưng cô không cảm thấy là đó là cái áp lực mà cô tự biến nó thành động lực để mình cố gắng hơn và cho đến ngày hôm nay thì mình có thể là mình tự lo được cho con mình thoải mái không có gì phải lo lắng cả nên mình đừng có tự ép mình vô cái thế là mình là phụ nữ nên là mình cứ phải vì con cái vì chồng nên mình phải ở nhà mình hy sinh thay đổi cái suy nghĩ đó luôn ngay vào luôn cho dù không học cái nghề neo muốn đi làm một công việc khác thì đứng lên mà đi làm không có đổ thừa cho con cái mọi người ha